À, Giang xin chào cô dì chú bác anh chị và tất cả mọi người à, Tiếp tục quay trở lại nội dung trên kênh của Sao Trường Giang à, Hôm nay thì Giang tiếp tục à, truyền tải tới mọi người Cái căn nhà mà đợt trước mà Giang đã xây và đang ủng hộ cho bà con nghèo ấy Thì à, trong quá trình mà Giang làm thì cũng mất một thời gian là Giang phải đưa cháu Hờ A Giang à, xuống bệnh viện à, Nhi Trung ương để chữa trị mắt Nên là mình phải hoãn lại à, căn nhà đó hôm nay Giang tiếp tục quay trở lại để cập nhật tình hình cho tất cả mọi người cũng biết về căn nhà là làm đến đâu nhé à, buổi chiều nay thì à, khá là mưa to luôn mọi người hiện tại đang mưa đây anh em hiện tại là bắt đầu là ốp lát ngày hôm nay đấy trên này thì à, người biết rồi thời tiết ở trên Giang là mưa khá là nhiều và xin mời tất cả mọi người là cùng à, theo dõi video vào trong đó để xem anh em ốp lát đến đâu rồi nhé cân cân nữa hai ly gì rất vào không bao ừ. nhiêu được xin rồi năm ly tao chả có số nó đến bây giờ tao chả có số của gì mày điên Dạ, thì mày hỏi ăn thì ra thì cắm nhau là mới giáo gì À, tao thèm gọi tao phục phẹt Tao thấy là tao ngủ giờ chạy Tao đeo gọi đâu, tầm một phục phẹt này, trong tốc một lùn này, tao thích đâu Phải gọi cao Giang là đại gia ấy <laughs> har Porque a favor é mentira, obviamente, Đây, hôm nay mua rượu lên cho anh em à? Ờ. Ôi cảm ơn anh rất là nhiều nhá. Khỏe nhá. Anh, anh chuyên nhá mọi người nhá. Đấy. Hôm nay uh, ờ, chiều mãi mới lên được. Giúp mọi người. Khỏe lắm. Lâu đúng sao phút không bỏ. Phút. Mà ta đáp của ta chứ ta ra ba nỉ lúc khóng nỉ mít thì hoa là thỉnh thưa ông ấn cái ăn ở đấy nó bỏ bàn thế này là thảo là phải hương bên đó hôm nay huyện chiều nhà mình tiếp hết rồi Liên hoàn Tâm có Liên hoàn và nỗi mà mình truyền tiếp hết rồi dạ. Vâng, vâng, vâng. ờ, Từ đấy là anh vào đấy là lái xe container hả anh nào? Container quá? À, xe tải? À, xe tải lái công ty đây à? Công ty. À. Ừ. Tháng là cũng được khoảng hai chục không? Không đưa, không ăn được 10 triệu, 11 triệu thôi Còn chết được rồi 11, 12 triệu là là đủ nuôi bản thân mình rồi Thôi, con thì nó tự kiếm ăn Đúng rồi rất nhiều nó sẽ rồi lót Bóc ra đi Bóc này, dọn hết đi Lưu ốp luôn cho này luôn đi Chúng ta xong hết cái phòng này đi 1, 2, 3, 4, 5, 6 viên Bắt 6 viên ốp luôn cho này Nó xong rồi Đủ được quá vâng cày đây rồi cố đập là vỡ đấy Quyền, đi làm lưng bao hai loại màu màu màu đá ta đây vừa rồi sáu viên cái này là phát nhập chính nào ra quay lưỡng bó cái ra ăn quay video bên đấy chị xem kéo chị bán tá là hai màu em hai màu bảo quay hàng bẩn rồi chứ không quay hàng xe hàng trang đây áo cái hàng bẩn biết bảo rồi nó cũng kêu hoa đấy nhớ xong cái này là xong <laughs> có mặt cào đấy anh kìa cái hầm lúa gì hầm lúa hôm nay à, mưa khá là to là mưa là nó ướt nó bẩn đấy mà khi mình ướp lát thì nó không được sạch đấy cái mai lau nó được sạch hết xong rồi ừ, Ela, ela vai ter um futebol, aqui, aqui, aqui, aqui, kia chủ nó còn bị thân của các bạn tôi bảo bài là không cả không được qua tập về em mướn tập ngũ bà tao đi tay cái tay này kia đi này đấy ông có muốn kia tiếu vô vấn tiếu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 chiều nay ờ, do là cả ngày mưa liên tục nên mấy anh em làm thì ờ, ốp nó hơi, hơi bẩn chút nữa. nói chung là ờ, hôm nay là lòng nhanh làm vội không được sạch lắm ngày mai bắt đầu là khô cái là mình lau cho một lớp xí trắng nữa thôi là đẹp ngay hai phòng hai buồng ngủ đấy phòng khách đấy quá rộng rãi luôn mọi người tính ra là căn nhà này là tổng là 35 mét vuông nhỏ gọn nhưng mà ừ, rất là tiện lợi còn à, cửa sổ nữa là xong hoàn toàn cái nhà bếp thì à, một ngày hai ngày nữa là xong luôn rồi hôm nay thì à, lên đây thì cũng cập nhật cho mọi người biết về căn nhà tại là mình làm đến đâu Đấy, mọi người thấy ờ, video của Giang hay có ý nghĩa thiết thực để giúp bà con à, mọi người cho ra một cái like một cái chia sẻ một cái đăng ký ủng hộ kênh để chia sẻ cho bạn bè biết thôi về rồi thì hẹn mọi người là ở vô xong hoàn thiện nhà mình sẽ đi mọi người là cuối cùng xin chào tạm biệt hẹn gặp lại các bạn chị và tất cả mọi người là ở ngôi sau nhé